Thế Sơn xin chào quý vị và các bạn Rất cảm ơn quý vị đang theo dõi video của Thế Sơn Toyota Chúng ta tiếp tục những chuỗi video về chi phí thủ tục trả góp của các dòng xe Toyota Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ tính số tiền trả trước của chiếc xe Toyota Altis 1.8G Nếu quý vị đang có ý định mua trả góp thì hãy theo dõi hết video này nhé Corolla Altis 1.8G là phiên bản trung cấp dòng sedan C của Toyota Đối tượng khách hàng của phiên bản này là người cần một chiếc xe 5 chỗ sang trọng, tương đối tiện nghi cùng mức giá vừa phải để phục vụ di chuyển cá nhân, gia đình và công ty. Toyota Altis 1.8G được đánh giá cao ở sức bền, độ ổn định và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của khối động cơ 1.8L. Và trong video này, chúng ta sẽ nói các khoản phí, số tiền chuẩn bị ban đầu, thủ tục trả góp, lãi suất hàng tháng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 và số tiền 20% khách hàng cần trả đó là 159 triệu đồng và số tiền khách hàng cần trả trước tương đương với lại 20% cộng với chi phí lăn bánh xe bao gồm lệ phí trước bạ 79 triệu 100 ngàn đồng lệ phí đăng ký biển số 11 triệu đồng đối với khách thành phố và 1 triệu đồng đối với khách tỉnh lệ phí đăng kiểm 340 ngàn đồng lệ phí sửa chữa cầu đường tương đương với 1 triệu 560 ngàn đồng